Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em quay trở lại với khóa học ôn thi giữa kỳ cùng với chúng mình. Các bạn ơi, hiện tại thì chị đã có mặt ở đây rồi và các bạn hãy chuẩn bị để bắt đầu buổi học ngày hôm nay cùng với chị nhé. Trước khi bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay và cũng là trong lúc mà chờ đợi các bạn vào đông đủ hơn thì chị xin chúc mừng tất cả các bạn đã được ghi danh ở trong bảng xanh điểm danh những chú ong chăm chỉ 2K7. Đây là phần danh sách mà chị vừa mới cập nhật là những bạn mà chúng ta đã thực hiện đầy đủ thử thách buổi 1 rồi đấy. Các em hãy cùng xem xem là mình đã có tên ở trong danh sách này chưa nhé chị thấy là có những bạn chúng ta chưa thực hiện đầy đủ các cái thao tác để mà được tính là điểm danh thực hiện thử thách đâu chị thấy là có những bạn là có nộp bài ở bài đăng thế nhưng mà lại không đăng ở trên trang cá nhân của mình nhưng cũng có những bạn là đã đăng ở trên trang cá nhân của mình nhưng mà lại chưa nộp bài ở bài đăng ở trên kênh fanpage của học văn chị hiên thế nên rằng là các bạn nhớ nhé nhớ giúp chị là những cái thao tác để mà chúng mình được điểm danh trong các buổi khi mà chúng mình thực hiện thử thách này một là các bạn sẽ làm hoàn thiện thử thách đó ra giấy hoặc là làm dựa trên máy tính cũng rất là ổn được không nào quan trọng là các em tự làm tự ôn tập kiến thức thứ hai là các bạn chụp ảnh lại và đăng lên trang cá nhân của mình kèm với hai hashtag như chị đã nêu một là hashtag học văn chị hiên học cơ sở hai là ôn thi giữa kỳ được chưa nào đấy nhớ đấy là điều thứ hai điều thứ ba là các bạn sẽ lại gửi cái ảnh đó gửi ảnh bài làm của mình và nộp ở dưới phần bài đăng ở trên kênh fanpage học văn chị Hiên Trầu Cơ Sở. Được không nào? Ở ngay trên kênh fanpage này thôi. Nếu như mà chúng mình có xem lại thì buổi tối hôm qua chị đã thấy có rất nhiều bạn đã nộp bài rồi đấy. Và chị cập nhật được 20 bạn là đã nộp bài thành công và đã nộp bài đúng hạn. 5 giờ ngày hôm nay tức nghĩa là bây giờ là đã hết hạn cho thử thách buổi 1 rồi. Thế nên rằng là nếu như có bạn nào chúng ta uh, chưa thực hiện kịp thì các bạn hãy cố gắng là bắt đầu từ buổi ngày hôm nay nhé. Đồng ý với chị không? Ừm, ồ đấy, thế thì có lẽ là Cường chưa nộp ở dưới phần bình luận, đúng không? Và phần này thì chị vừa mới cập nhật khoảng độ 30 phút trước nên là có những bạn mà nếu như mới nộp thôi thì chị cũng chưa kịp cập nhật đâu. Nhưng mà các bạn yên tâm là chị vẫn sẽ xem lại và nếu như có bạn nào chưa có trong danh sách thì chị sẽ bổ sung nhá. Chị mong rằng là danh sách này ở những buổi sau nữa sẽ luôn luôn được kéo dài thêm với rất nhiều những chú ong chăm chỉ 2K7. Đồng ý với chị không nào? Rồi, xin chào các em. Xin chào các bạn nhớ nhớ là để xem xem là kết thúc khóa học miễn phí này thì sẽ có những chú ong chăm chỉ nào đây chị sẽ dùng bút highlight màu xanh và sẽ đánh dấu vào những bạn mà thực hiện đầy đủ thử thách của cả năm buổi luôn đồng ý với chị không nào nhá à em vừa mới nộp rồi à thế thì để xong rồi kết thúc buổi học này chị sẽ xem lại và bổ sung vào trong danh sách nhá đồng ý với chị không ừ uhm. Ồ em mới nộp tối qua mà chưa thấy bài á Chị có đăng một bài đăng ở trên kênh fanpage này luôn Các bạn có thể quay trở lại nhìn thấy Là phần bài đăng mà nộp bài thử thách buổi 1 Bên cạnh đó để mà hợp lệ thì các bạn cũng cần phải đăng trên trang cá nhân của mình Kèm với hai hashtag mà chị đã yêu cầu Bởi vì chị chỉ cần gõ hashtag đấy ra thôi Là sẽ thấy là các bạn đã nộp bài hay chưa Đã làm bài hay chưa Nên là các bạn nhớ làm đủ hai bước đó nhá Đồng ý với chị không? Rồi, còn bây giờ thì chúng mình sẽ bước vào buổi học ngày hôm nay nếu như buổi học ngày hôm qua chúng ta đã cùng với nhau ôn tập cùng với chị về đoạn trích chị em Thúy Kiều rồi và thử thách các bạn thực hiện cũng đã giúp các em ôn tập về đoạn trích Kiều Lộc Ngưng Bích rồi, đúng không nào? Và bổ sung cùng với đó là những phần phát trực tiếp vẫn còn lưu lại ở trên kênh fanpage này thì các bạn đã ôn tập được cho mình về phần văn học trung đại rồi, đúng không? Tuy nhiên, những cái kiến thức giữa kỳ 1 của chúng ta còn có phần kiến thức của văn học hiện đại nữa. Và ngày hôm nay và ngày hôm nay thì chị sẽ cùng với các bạn chúng ta ôn tập về phần kiến thức văn học hiện đại đó nhé. Văn bản ngày hôm nay chúng mình ôn tập chính là văn bản đồng chí của tác giả chính hữu và đề bài của chúng mình như sau. Đề bài của chúng mình sẽ là cảm nhận về cơ sở hình thành tình đồng chí được thể hiện trong 7 câu đầu. Của bài thơ Đồng chí của tác giả chính hữu. Rồi, đồng ý với chị chưa? Đề bài của chúng mình hôm nay ôn tập sẽ là như thế này nhá. Và như thường lệ thì chị sẽ lại tiếp tục vẽ sơ đồ tư duy cùng với các bạn. Trong quá trình vẽ thì chúng ta vừa ôn tập kiến thức, lại vừa rèn luyện cách diễn đạt luôn, vừa rèn luyện cái tư duy thiết lập một bài văn luôn. Nào, trước tiên bước vào phần mở bài. Chắc chắn rồi, các em sẽ chẳng còn lạ lẫm nữa đúng không? Ồ nhưng mà sao hôm nay phần camera của chị hay bị mờ đấy nhở Các bạn đợi một chút xíu để chị chỉnh sửa lại nè. Rồi đã ổn hơn chưa nào đó nếu như có vấn đề gì các em xem không rõ thì có thể bình luận để chị biết nhé. Ừ. <laughs> hôm nay đã đông đảo các bạn tham gia học hơn rồi đấy Đó, thì những bạn mới vào này Chị lại xin một ít phút để nhấn mạnh cho các bạn nhé Là những bạn mà chúng ta thực hiện thử thách đầy đủ ấy Thì chị sẽ ghi tên của các bạn Ghi đúng theo tên Facebook của các em luôn Ghi vào trong bảng xanh điểm danh những chú ong chăm chỉ Thế nên các bạn đừng bỏ qua cơ hội này nhé Hơn nữa là khi chúng mình thực hiện thử thách đầy đủ Thì các bạn còn được nhận phần tài liệu của khóa học này nữa cơ Nên là đừng bỏ lỡ, nhớ chưa Bên cạnh việc tham gia này, học vào trong các buổi tuổi này học để mà nhận thử thách nhận thử thách xong rồi thì phải làm thử thách làm thử thách xong rồi thì phải nộp thử thách để chúng ta được điểm danh và nhận tài liệu nhá rồi ok còn bây giờ chúng mình sẽ bước vào đề bài ngày hôm nay Trước tiên ở phần mở bài này thì các bạn phải phân tích đề bài để xác định cho chị điều gì nhở Chắc chắn rồi, nhớ nhớ phải xác định được vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận của chúng mình ở đây là gì? Là cơ sở hình thành tình đồng chí. Nhớ chưa? Cơ sở hình thành tình đồng chí và phạm vi phân tích là 7 câu đầu trong bài thơ đồng chí của tác giả chính hữu. Đó, thế nên ở phần mở bài, sau khi chúng mình dẫn dắt thì chúng ta sẽ nêu vấn đề nghị luận. Đồng ý với chị không? Riêng phần dẫn dắt này các bạn có thể đi từ hoàn cảnh ra đời này, đi từ đề tài sáng tác này hay cũng có thể đi từ nhận định những cái nhận định hoặc những câu thơ hay phù hợp để chúng mình dẫn dắt chị lấy ví dụ nếu như chúng mình muốn đi từ nhận định chúng ta có thể sử dụng một cái nhận định mà rất dễ thuộc luôn một nhận định của tác giả lê ngọc trà rằng là gì ạ nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người là sự giải bày và gửi gắm tâm tư đó là nhận định của tác giả Lê Ngọc Trà. Rồi tiếp tục chúng ta có thể viết là gì? Phải chăng tác phẩm nghệ thuật chính là cầu nối để tác giả bộc lộ cảm xúc và người đọc từ đó được đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia. Đó là hai câu để chúng mình dẫn dắt nhé. Sau đó nêu lên này, nhà thơ chính hữu cũng đã mượn trang thơ đồng chí để gửi gắm những tình cảm trân trọng, chân thành của mình về tình đồng chí đồng đội trong quân ngũ, về những người đồng đội trong những năm kháng chiến chống Pháp. Đó, được không? Sau đó chúng mình nêu vấn đề nghị luận này. Trong bài thơ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc chính là bảy câu thơ đầu đã thể hiện hay là đã khắc họa về cơ sở hình thành tình đồng chí đồng đội. Đó. Chị nói lại nhé, chị đọc lại để các bạn hình dung này. Nếu như mà chúng mình muốn viết mở bài đi từ nhận định ý, thì các em trước tiên là phải thuộc nhận định đó, đúng không? Thì ở đây chị có gợi ý cho chúng mình một nhận định rất dễ thuộc luôn. Nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm được không nào? Nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người, là sự giải bày và gửi gắm tâm tư. Được chưa? Nhớ, nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người, là sự giải bày và gửi gắm tâm tư. Sau đó, để mà cái phần nhận định đó có sự liên kết với vấn đề ta muốn trích ra ấy, thì ta phải có câu dẫn dắt là phải chăng tác phẩm nghệ thuật chính là cầu nối để tác giả bộc lộ tình cảm được không và người đọc từ đó được đồng cảm thấu hiểu và sẻ chia đó sau đó chúng ta sẽ nêu ra là nhà thơ chính hữu cũng như vậy nhà thơ chính hữu bằng trang thơ đồng chí hoặc là đã mượn trang thơ đồng chí để giải bày tình cảm của mình này để bày tỏ sự trân trọng để bày tỏ tấm lòng của mình đối với những người đồng chí đồng đội đối với tình đồng chí keo sơn gắn bó trong quân ngũ đó, được không? Rồi trong bài thơ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc là bảy câu thơ đầu đã khắc họa một cách đầy xúc động về cơ sở hình thành tình đồng chí đồng đội. Nhớ nhá, đấy là phần nêu vấn đề. Xong mở bài, các bạn đồng ý với chị chưa? Xong mở bài nhá. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ bước sang thân bài này. Trong phần thân bài, thì chị có thấy chị đã xem được những cái phần sơ đồ tư duy mà các bạn thiết lập ở trong thử thách buổi 1 thì chị thấy là các bạn đều đã biết cách áp dụng ba luận điểm chính ở trong phần thân bài của một bài văn dạng đề phân tích cảm nhận rồi đấy. Là ở đây ý, thì đa số các bạn chúng ta đều nêu rõ và nêu đầy đủ ba luận điểm chính. Đó là luận điểm 1 là luận điểm khái quát. Luận điểm 2 là luận điểm phân tích. cảm nhận. Luận điểm 3 là luận điểm đánh giá. Đó, chị thấy đa số các bạn đều nêu được rõ và đầy đủ cả ba luận điểm này ở trong thử thách đầu tiên của chúng mình luôn. Rất là tốt và mong là các bạn sẽ tiếp tục phát huy vào trong những bài viết của mình nhé. Bây giờ ở trong đề bài này cụ thể hơn thì từng luận điểm ta sẽ đi làm gì? Ví dụ ở đây, luận điểm khái quát thì chúng ta sẽ khái quát đầu tiên là khái quát về tác giả này. Rồi khái quát về tác phẩm này. Rồi khái quát về vấn đề nghị luận. đấy chưa? Ví dụ tác giả đồng à, tác giả chính hữu thì chúng ta có thể khái quát là gì ạ? Chính hữu là một cái tên tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến thời kỳ kháng chiến chống Pháp đúng không? Hay là chúng ta có thể viết là gì? Nhà thơ chính hữu tuy sáng tác không nhiều hoặc là nhà thơ chính hữu là kết tinh của những sự nghiệp của một sự nghiệp văn học quý hồ tinh, đúng không nào? Được không nào? nhớ Đấy, ờ, ở đây chúng ta thấy được rằng là chính hữu sáng tác không nhiều nhưng những tác phẩm của ông đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc, đều thể hiện những cái nhìn đều thể hiện tấm lòng của chính hữu, đều thể hiện tình cảm của chính hữu về đề tài người lính và chiến tranh đúng không? Về đề tài người lính, tình đồng chí đồng đội trong chiến tranh. Đó, được không nào? Và ra đời nhân một cái kỷ niệm sâu sắc của chính hữu khi được người bạn, người đồng chí chăm sóc tận tình như anh em một nhà. Chính hữu đã chắp bút và viết nên bài thơ Đồng chí. Bài thơ ra đời trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp đã ghi lại một cách đầy xúc động và chân thực về hiện thực chiến đấu lúc bấy giờ nhưng nhưng sâu sắc và cảm động hơn cả chính là tình đồng chí đồng đội của những con người xuất thân từ nông dân, của những người nông dân mặc áo lính buổi đầu kháng Pháp. Được chưa? Khái quát về tác giả và tác phẩm như vậy nhá. Sau đó đến vấn đề nghị luận chúng ta có thể nêu là gì ạ? À, để nêu bật ý nghĩa của tình đồng chí đồng đội thiêng liêng, nhà thơ chính hữu đã đi tuần tự từ cơ sở hình thành đến biểu hiện và cuối cùng là biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí. Đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc hay là đặc biệt bạn đọc vô cùng ấn tượng với cơ sở hình thành tình đồng chí được tác giả thể hiện trong 7 câu thơ đầu. Được không? Đấy nhá, đấy là chúng mình khái quát Nhớ chưa nào? Khái quát thì chúng ta chỉ viết một đoạn văn ngắn thôi Khoảng 5 đến 7 dòng thôi Để đem đến cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về bài văn mà chúng mình sẽ viết Đó, rồi chúng mình sẽ bước sang phần phân tích này trong phần phân tích và cảm nhận các bạn ơi tập trung vào đây cho chị nhé phần này là phần quan trọng nhất ở đây đối với 7 câu đầu bài thơ đồng chí muốn phân tích được thì trước tiên chúng ta phải thuộc thơ đã cùng đọc lại với chị nhé Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá, anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ, đồng chí. Đó, đúng không nào? Chúng ta có 7 câu đầu như vậy. Thế trong 7 câu này, bây giờ chị đặt ra một câu hỏi cho các bạn này. Với 7 câu này thì chúng mình sẽ phân tích theo bố cục như thế nào đây? Mấy câu một, mấy câu một hay là các em sẽ đi phân tích từng câu một nhỉ? Những bạn đã học về bài thơ này rồi thì trả lời cho chị biết nào. Những bạn nào chưa học thì chúng ta hãy lấy giấy bút và ghi chép thật cẩn thận trong buổi hôm nay cùng với chị nhé. Ừ, xin chào các bạn mới vào, xin chào các em. Nào các em ơi, trả lời cho chị câu hỏi là với 7 câu thơ đầu này để mà làm nổi bật được cơ sở hình thành của tình đồng chí thì có mấy cơ sở đây và mỗi cơ sở thì được thể hiện thông qua mấy câu thơ đây. Ừm, Tác giả chính hữu đã nêu ra cho chúng mình bao nhiêu cơ sở để hình thành nên tình đồng chí đồng đội nhỉ? Và những cơ sở đó được thể hiện trong những câu thơ nào? À, đối với Ngọc Thanh là em phân tích từng câu là em cứ đi từng câu từng câu một đúng không? Rồi, đó là một ý kiến. Những bạn khác thì sao nào? có ba cơ sở ừ có ba cơ sở rồi hai hai hai một Đúng rồi, chính xác, chính xác đấy. Ở đây nhá, chúng ta có thể hình dung này, chúng ta sẽ có ba cơ sở chính hình thành nên tình đồng chí đồng đội được tác giả chính hữu nêu ra ở trong bảy câu này. Để mà giúp các bạn hình dung nhá, thì chị sẽ viết lại bảy câu thơ ra đây để các bạn dễ hình dung hơn. Đầu tiên này, quê hương anh nước mặn đồng chua, các bạn cũng có thể viết lại mới chị với chị một lần nữa để chúng ta nhớ nhá làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá anh với tôi đôi người xa lạ tự phương trời chẳng hẹn quen nhau Đó, được không nào? Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, súng bên súng. Đầu sát bên đầu. đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ đồng chí rồi được chưa nào được không các bạn ơi ở đây Ừm, các bạn đã nêu ra và cùng ôn tập với chị rồi đấy Rất chính xác, đấy chính là cách học của chúng ta ở trong khóa học này nhá Là khi mà chị đặt câu hỏi thì cùng với đó Thay vì việc là các bạn chúng ta thụ động lắng nghe Thì các bạn cũng tự đặt ra câu hỏi cho mình như vậy Và tự tìm câu trả lời nhá Thì đúng như là các bạn đang chia sẻ ở đây Với 7 câu này thì chúng ta sẽ chia bố cục ra như sau Ta phải đi trả lời cho câu hỏi là Có những cơ sở nào hình thành nên tình đồng chí Được tác giả chính hữu nêu ra ở đây Thì ta thấy này có ba cơ sở chính nhá Đầu tiên rằng là trong hai câu đầu Đúng chưa nào? Đầu tiên là trong hai câu đầu, đây chính là cơ sở về nguồn gốc xuất thân. Họ cùng chung nguồn gốc xuất thân, đều xuất thân từ những miền quê nghèo khó và đều là những người nông dân mặc áo lính. Hay nói cách khác, đó chính là nguồn gốc là cơ sở một là sự đồng cảnh ngộ Đúng chưa nào? Nhớ, đấy là cơ sở đầu tiên này. Cơ sở số 2 cùng ra đi từ những miền quê nghèo khó và giờ đây họ cùng quy tụ lại, cùng đứng trên một chiến hào, anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau à là họ cùng có chung lý tưởng và lòng yêu nước nên chính lý tưởng và lòng yêu nước ấy đã thôi thúc họ để mà gác à, để mà rời bỏ tay cuốc tay cày để mà lên đường chiến đấu đúng không nào để mà rời bỏ tay cuốc tay cày để trở thành những người nông dân mặc áo lính hay nói cách khác đó chính là cơ sở của sự đồng ngũ cùng tham gia quân ngũ đúng không rồi cùng vì quê hương đất nước mà tham gia quân ngũ rồi đến cơ sở số 3 này Cơ sở số 3, súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ. Thì ở đây ta thấy được rằng là gì? Họ không những cùng cảnh ngộ sốt thân, cùng vì lý tưởng yêu nước mà tham gia quân ngũ, mà trong quá trình sinh hoạt và chiến đấu, họ còn gắn bó với nhau, thấu hiểu cho nhau, chia sẻ với nhau. Nên đó là cơ sở của sự đồng cảm. Được không? Vậy là cả một quá trình đi từ đồng cảnh, đồng ngũ, đồng cảm và cuối cùng là đồng chí. Đó, chúng mình có thể nhớ một cách vắn tắt như vậy Còn bây giờ thì sẽ phân tích kỹ với chị này Đấy, các bạn đã nhớ lại kiến thức chưa? Nhớ lại kiến thức chưa nào? Rồi, bây giờ phân tích kỹ với chị nhé Trước tiên, trước tiên là cơ sở đầu tiên, cơ sở 1 À tất nhiên là trong bài thơ à trong bài phân tích của mình thì mình sẽ không ghi là cơ sở một mình có thể ghi là gì ạ? Trước tiên, nhà thơ Chính Hữu đã nêu ra cơ sở hình thành tình đồng chí đồng đội xuất phát từ việc những người lính cùng cảnh ngộ xuất thân, hai chấm trích hai câu thơ ra, quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá nhá, cùng cảnh ngộ xuất thân. Trong hai câu này, đây chúng ta sẽ đi phân tích hai câu đầu. Thì trong hai câu này các bạn ơi, chúng ta đừng phân tích theo cái kiểu là cứ diễn xuôi diễn xuôi ra cứ kể lại những cái câu thơ này mà không tập trung vào nghệ thuật nhé. Ở đây trong phần sâu đồ tư duy này, chị sẽ đi sâu vào những cái biện pháp và những cái hình ảnh nghệ thuật mà tác giả đã sử dụng để các bạn không bị quên này. Chúng ta không được phép quên những cái điều đó để khiến cho bài văn của chúng mình nó cứ bị như kiểu diễn xuôi ấy, là không hay đâu và không có điểm cao đâu. Nhớ chưa? Kể cả là dài đi chăng nữa mà nếu các em không bám vào nghệ thuật thì đấy mới chỉ là cái phần bài văn như như thế nào ạ lúc nào cũng chỉ là diễn xuôi ra thôi đúng không đấy là những cái bài văn rất là dài dòng đó nên ở đây đối với hai câu đầu thì chúng ta sẽ đi phân tích những hình ảnh nào trước tiên ta thấy nghệ thuật đối đúng không nào đối giữa quê hương anh và làng tôi Đối ở đây chúng ta hiểu theo kiểu là đối xứng nhá, được không nào chứ không phải là đối lập. Tiếp tục này, còn đối nữa gì gì nữa ạ? Giữa nước mặn đồng chua và đất cày lên sỏi đá. Đất cày lên sỏi đá. Đúng chưa nào? Để chúng ta thấy được rằng là ở đây giữa hai con người này, giữa anh và tôi Tuy rằng là chưa có điểm gì tương đồng đâu nhưng đến đây ta đã thấy có điểm tương đồng đầu tiên đó chính là cùng xuất thân đúng không nào? Có cùng xuất thân cùng ra đi từ những miền quê nghèo khó. Từ những miền quê Nói về miền quê của của anh và tôi mà, đấy là biện pháp đầu tiên. Biện pháp số 2, à đây không phải là biện pháp mà những cái từ ngữ mà tác giả sử dụng là vận dụng thành ngữ Đúng chưa? Nước mặn đồng chua là vận dụng của thành ngữ đồng chua nước mặn là để chỉ một cái vùng đất như thế nào ạ? À, một cái vùng đất ven biển, đất phèn chua ngập mặn, rất khó canh tác. Đấy là vùng ven biển nhá. Rồi đất cày lên sỏi đá là vận dụng thành ngữ gì ạ? Là nơi mà chó ăn đá, gà ăn sỏi đấy. Là để chỉ cái vùng đất à, đồi núi sỏi đá khô cằn. Tuy rằng là hai cái miền đất ấy là về mặt vị trí địa lý là cách xa nhau nhưng đều có tự tự chung ở lại một cái đặc điểm là đó đều là những miền quê rất nghèo khó. Đúng chưa nào? Đều là những miền quê nghèo khó và cũng chính bởi điều đó mà chúng ta hiểu được rằng anh và tôi ở đây đều là những người nông dân đều là những người nông dân chân lấm tay bùn, đều là những người đã quen rồi với tay cuốc tay cày. Thế mà giờ đây, thế mà giờ đây, qua cái lời thơ, cái giọng thơ như tâm sự thủ thị tâm tình, nhìn lại cả một cái quá trình như cái lời chia sẻ giữa những người đồng chí đồng đội đang ngồi chia sẻ với nhau ấy, thì ta thấy được rằng là họ là những người nông dân mặc áo lính. Và chính bởi điều đó nên ở họ không những là có việc đồng cảnh ngộ mà còn là cùng chung một giai cấp nữa việc mà cùng chung một giai cấp sẽ rất dễ để tạo nên cái cơ sở để đem đến sự đồng cảm và thấu hiểu cho nhau cùng chung giai cấp các em nhé được không nào đó và chính cái sức mạnh của cái tình cảm cùng chung giai cấp chính cái sức mạnh của sự đồng cảm sẻ chia ấy đã tạo nên sức mạnh của sự đồng khởi đó được không nào những cái cuộc chiến tranh ấy những cái cuộc chiến những cái à, những những lần mà chúng ta vùng lên để mà giành lại độc lập cho dân tộc cho đất nước thì yếu tố quan trọng để làm nên những chiến thắng ấy là bởi vì gì là bởi vì những con người cùng đứng trong quân ngũ họ cùng mang trong mình lòng yêu nước và họ có sự thấu hiểu bởi những con người cùng giai cấp được không? Và ở đây cái cơ sở ấy lại chính là cơ sở đầu tiên để tạo nên tình đồng chí đồng đội. Chính hữu đã vô cùng khéo léo và cũng là đem đến ở trong trang thơ của mình những gì chân thật nhất. Rồi, được chưa nào? Ừm. Rồi, các em ơi, à, nếu như mà đối với các bạn thắc mắc là các em học tự sự thì không biết là hôm trước các em đã xem phần phát trực tiếp của chị chưa? Ngay buổi hôm qua thôi chị đã nêu về cái gì? Nêu về lộ trình học của chúng mình ở trong khóa học này rồi. Chị biết là có những bạn chúng ta thi văn nghị luận cũng có những bạn thi văn tự sự nữa. Nên là trước tiên chị sẽ ôn về kiến thức nền cùng với các bạn. Sau đó thì buổi ngày mai, buổi ngày mai chúng ta đến với cả đoàn thuyền đánh cá và buổi ngày kia là chúng ta sẽ học về văn tự sự. Đó, chị đã nêu rất rõ về lộ trình của chúng mình rồi thế nên chị mong rằng là các bạn nắm được để chúng ta không còn thắc mắc nữa nhé chúng ta có học về cả văn tự sự và cả về nghị luận xã hội nữa cơ đấy và đó là nội dung của những buổi sau nên là với nội dung của buổi hôm nay thì các bạn tập trung cùng với chị trước nhé rồi được chưa nào ồ hơi mờ à các bạn có xem được không <laughs> rồi được chưa được chưa nhớ còn bên cạnh đó đối với các bạn mà chúng mình thi ở trong tuần này tuần này luôn ấy thì các bạn có thể theo dõi ở trên kênh fanpage. Chị đã chia sẻ rất là nhiều những cái tài liệu để phục vụ cho kỳ thi giữa kỳ cho các bạn này, có cả văn tự sự, có cả những phần mở bài, kết bài mẫu nữa nên các em có thể là tham khảo ở trên kênh fanpage này nhá. Ừ, ồ sao thế nhỏ, sao hôm nay mà nhiều bạn vào quá hay, hay sao ấy Nên là phần phát trực tiếp này cứ bị hơi mờ thì phải Để chị vào xem lại nhá Ừ các bạn đã xem ổn hơn chưa? Các bạn đã xem ổn hơn chưa nào? <laughs> có bạn nào, có phải là tất cả chúng mình đều bị mờ không hay là chỉ có một số bạn bị thôi? Em vẫn thấy ok đúng không? Ừ. Rồi nếu như mà vẫn vẫn ổn thì có lẽ là do mạng của chúng mình rồi Thế nên là chị sẽ tiếp tục ở trong phần phát trực tiếp này nhá À hôm nay em thi à? Rồi, thế thì chị rất là mong là Lê Quỳnh có thể làm với tất cả sự cố gắng của mình và sẽ giành được số điểm như mình mong muốn nhé. Chúc em thi thật là tốt. Ừ. Ok, rồi thì quay trở lại với cả hai câu thơ này các bạn đã nắm được những ý chính chưa? Trước tiên là chúng ta phải chỉ ra nghệ thuật đối nhá Để tác giả cho thấy là ở đây anh và tôi cùng song hành Cùng nói về quê hương của anh và tôi Cùng nói về cái nguồn gốc xuất thân của anh và tôi Thứ hai là việc tác giả vận dụng thành ngữ Để đem đến cái chất dung dị gần gũi trong câu thơ của mình Và cũng là để khẳng định ở đây anh và tôi đều là những người nông dân xuất thân từ những miền quê nghèo khó Để mà bây giờ đứng trong một cái quân ngũ cùng đứng ở trong một chiến hào thì thì điều đó đã cho thấy là những người nông dân này, những người lính này họ có chung cảnh ngộ xuất thân, cùng chung giai cấp. Đấy là cơ sở đầu tiên nhé. Cơ sở số 2. Cơ sở 2 từ việc cùng chung giai cấp rồi cùng cảnh ngộ như vậy và thêm nữa là giữa những người lính này họ còn cùng mang trong mình lý tưởng và lòng yêu nước Ta sẽ phân tích thông qua hai câu tiếp. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Ở đây tại sao lại nói là những người nông dân, những người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp lại cùng có lý tưởng và lòng yêu nước? Em đâu có thấy hình ảnh nào là lòng yêu nước ở đây đâu mà chị khẳng định được như vậy. À, chúng mình phải biết bám vào từ ngữ này. Trước tiên nhá, trước tiên anh với tôi đôi người xa lạ đôi mà không phải là hai cái từ đôi này nó vang lên đã cho thấy cái sắc thái của sự gần gũi ở đây đúng không nào cho thấy sắc thái của sự gần gũi giữa những người lính được không nào của sự tương đồng sắc thái của sự gần gũi sự tương đồng thứ hai nữa chúng ta phải hiểu ý nghĩa của hai câu thơ này là gì là từ những người xa lạ rồi tự phương trời chẳng hẹn quen nhau chẳng hẹn mà gặp cùng hội ngộ chung một chiến hào như thế này từ mọi phương trời họ không vốn là những người không quen biết nhau vốn là những con người xa lạ vậy thì điều gì đã đem họ đến để mà cùng đúng đứng chung trong một chiến hào để cùng gặp nhau ở trong cái cuộc chiến này đây ạ à tất nhiên rồi chính bởi vì họ mang trong mình lý tưởng và lòng yêu nước Đấy, thế nên đấy là cái câu trả lời tại sao là ở đây chị lại nêu là cơ sở thứ hai là lý tưởng và lòng yêu nước. Bởi vì những người nông dân này nếu như không có lý tưởng và lòng yêu nước, nếu như không cùng mang trong mình cái lý tưởng cao cả ấy, đứng lên để bảo vệ quê hương, rời bỏ tay cuốc tay cày để mà lên đường ra mặt trận thì họ đã chẳng gặp nhau ở đây. Đúng không nào? Họ đã chẳng vì là chẳng chẳng thể trở thành từ những người xa lạ mà trở thành những con người quen biết nhau này, gần gũi, cùng kề vai vai sát cánh chung một chiến hào nhớ được không nào là không hẹn mà gặp nên cái cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ của những trái tim yêu nước của những ý chí quyết tâm để giành lại độc lập cho dân tộc, của lý tưởng cao cả. Vì dân tộc Đúng chưa? Các bạn đồng ý với chị không? Đấy là cơ sở số 2 nhá. Và chính bởi vậy nên chúng ta có thể nêu rằng là gì? Cùng mang trong mình lòng yêu nước và lý tưởng cao cả chiến đấu vì quê hương. Những người nông dân thuở nào giờ đã dè rời bỏ tay cuốc tay cày để lên đường ra mặt trận, cùng đứng chung trong một chiến hào, cùng là những người đồng chí, đồng đội, đồng ngũ, được không? Rồi, đấy là cơ sở số 2. Cơ sở số 3, cơ sở 3. Ở đây Bên cạnh việc là cùng chung cảnh ngộ xuất thân này, cùng chung lý tưởng và lòng yêu nước thì đặc biệt những người lính khi mà họ đứng chung trong một chiến hào rồi, họ còn có sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia. Trong sinh hoạt hàng ngày và cả trong chiến đấu nữa. Ta sẽ tiếp tục phân tích hai câu tiếp. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ. Ở đây ta thấy biện pháp điệp cấu trúc, đúng không nào? Điệp cấu trúc là súng bên súng và đầu sát bên đầu Đúng chưa? Nhớ, biện pháp điệp đã cho thấy được rằng là ở đây luôn luôn là những người lính song hành cùng với nhau. Đó, họ song hành cùng với nhau, song hành trong chiến đấu là súng bên súng nhá và song hành trong cả cái gì ạ trong cả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đầu sát bên đầu đúng không và họ còn thấu hiểu cả những cái tâm tư của nhau nữa Đấy, điều đó mới là cái điều mà đáng trân quý bởi vì từ cái điều này mà chúng ta hiểu được rằng trong quân ngũ đồng chí là tất cả những gì của nhau người này đối với người kia là tất cả là những gì thân thuộc nhất và cũng là những gì thiêng liêng nhất đã là đồng chí thì sẽ là kề vai sát cánh đã là đồng chí là à là chia ngọt sẻ bùi đã là đồng chí thì vào sinh ra tử đây súng bên súng và đầu sát bên đầu đem đến cho chúng ta cảm giác của cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người lính dẫu cho khó khăn dẫu cho là họ phải đối diện với những sự hy sinh và mất mát nhưng nhưng vẫn ánh lên ở đó là hơi ấm của tình đồng chí đồng đội vẫn ánh lên ở đó rằng họ không một mình họ luôn luôn có sự song hành của những người đồng chí đồng đội sát bên và bằng biện pháp điệp cấu trúc kết hợp cùng với đó kết hợp cùng với đó nhé là hình ảnh đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ ta như cảm nhận được hơi ấm của tình đồng chí đồng đội bởi vì sao chi kỷ là hiểu bạn như hiểu mình Đúng không? Vậy là sự đồng cảm thấu hiểu sẻ chia giữa những người lính ở đây là họ đã thấu là, là họ đã thấu hiểu với nhau ở mức tuyệt đối rồi, đúng không nào? Hiểu được là họ có mong muốn gì, hiểu được rằng là người bạn, người đồng chí của mình mang trong mình lý tưởng ra sao, có những cái khó khăn nào ở trong cuộc sống, bởi họ cùng với nhau trải qua tất cả những điều đó mà chia ngọt sẻ bùi mới gọi là đôi chi kỷ là thấy gian khó nhưng mà cùng nhau động viên để vượt qua gian khó ấy mới là đôi chi kỷ hiểu bạn như hiểu mình mới là đôi chi kỷ từ đôi chi kỷ vang lên sau tất cả những cái hình ảnh mà họ kề vai sát cánh với nhau súng bên súng đầu sát bên đầu rồi đêm rét chung chăn khiến cho chúng ta cảm nhận được tất cả mọi khó khăn gian lao của cuộc đời người lính dường như bị xóa nhòa nhờ có tình đồng chí đồng đội Đúng không các em? Nhớ, câu thơ mặc dù là nói lên cái hoàn cảnh sinh hoạt, dẫu có khó khăn đấy, dẫu có gian khổ đấy, nhưng vẫn sáng lên cái hơi ấm của tình cảm con người, chính là hơi ấm của tình đồng chí đồng đội. Các bạn có thể viết như vậy. Được không nào? Bên cạnh đó nhá, việc tác giả sử dụng những từ ngữ này về mặt từ ngữ như là gì? Bên này, sát này, chung đã thể hiện rất rõ sự gắn kết giữa những người lính, giữa những người đồng chí đồng đội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Nhớ chưa? Rồi, đó nhớ đấy là cơ sở số 3. Thế nhưng mà nếu như đề bài hỏi là cơ sở hình thành tình đồng chí thế chẳng lẽ chúng ta chỉ cần đi trả lời được ba cơ sở đó thôi hay sao? Và chúng ta sẽ bỏ qua câu thơ cuối cùng hay sao? Không các em nhớ Để mà làm rõ được cơ sở hình thành của tình đồng chí thì chúng ta không thể không phân tích câu cuối. Đây, chúng mình sẽ bước sang câu cuối cùng nhá. Câu cuối đồng chí Đúng không nào? Làm hai tiếng đồng chí vang lên như một sự kết động của những câu thơ trước và có ý nghĩa mở ra những câu thơ sau. Đó chính là câu thơ mang ý nghĩa bản lề. Được không nào? Bản lề là như thế nào? Bản lề đầu tiên là việc mà nó khơi gợi lại cảm xúc của những câu trước để ta thấy được rằng để có được tình đồng chí đồng đội này thì đó không phải là một cái tình cảm ngẫu nhiên đã có, không phải là một tình cảm tự nhiên đã có chỉ cần là trong quân ngũ thì sẽ có tình đồng chí, không phải như vậy. Mà ở đây nhà thơ chính ngữ bằng những cái trang thơ bằng những vần thơ hết sức bình dị của mình đã giúp chúng ta hiểu rằng đồng chí đó là kết tinh, đó là thành quả của cả một quá trình từ anh, tôi xa lạ được không nào từ anh tôi xa lạ rồi đến anh với tôi rồi thành gì đôi chi kỷ với cuối cùng mới là đồng chí đó đó là cả một quá trình chứ không phải là một tình cảm tự nhiên đã có ở trong quân ngũ đâu đó, được không nào? Ý nghĩa bản đề trước tiên thể hiện ở điều đó Gợi lại khiến cho bạn đọc như là đọc lại một lần nữa tất cả những câu thơ phía trên Để rồi kết động trở thành tình đồng chí đồng đội Đồng chí đó là kết tinh đẹp đẽ nhất của tất cả những sự gắn kết từ những con người xa lạ Cùng đứng chung trong một chiến hào, cùng trải qua gian lao và gian khổ đó, được chưa? Thứ hai, ý nghĩa bản lề còn nằm ở chỗ là câu thơ còn gợi mở ra những hình ảnh ở sau sau đây thôi ta sẽ có những cái cảm nhận về về biểu hiện của tình đồng chí Đúng chưa? Nhá, giống như việc là tác giả đi trả lời cho những câu hỏi này Một là do đâu mà có tình đồng chí Rồi thứ hai là có tình đồng chí rồi thì tình đồng chí ấy được biểu hiện như thế nào Câu thơ này là một câu thơ giàu tính kết động Thứ hai nữa là ta còn phải chú ý vào gì ạ? Chú ý vào giọng thơ và nhịp điệu Câu thơ vang lên như một sự lắng sâu Vốn dĩ đồng chí là một cách xưng hô rất quen thuộc Đúng không? Đó cũng là một cái đại từ nhân xưng trong môi trường quân đội thôi Nhưng ở đây nó đứng ở vị trí này Và sau tất cả những tình cảm mà mà chính hữu thể hiện ý Thì đồng chí này không phải chỉ là cách xưng hô Dễ dàng nhòa lẫn trong nhiều những cách xưng hô khác trong cuộc sống của người lính đâu Mà ở đây tình đồng chí nó vừa gần gũi lại vừa thiêng liêng gần gũi bởi hai tiếng đồng chí ấy họ vẫn gọi nhau hàng ngày mà gần gũi bởi trong cuộc đời người lính thì luôn luôn vang lên hai chữ đồng chí nhưng thiêng liêng ở chỗ như thế này Chị không biết là các bạn đã cảm nhận được cái sự thiêng liêng này chưa? Nếu chưa ấy, thì buổi học ngày hôm nay chị mong là các bạn sẽ ghi nhớ điều này nhé. Các em hãy thử đặt mình vào trong hoàn cảnh của cuộc chiến Các em sẽ biết là đối với những người lính ấy Thì trong quân ngũ đặc biệt là khi mà họ đang phải chiến đấu vì quê hương Thì có một người đồng chí này à, kề vai sát cánh Đó chính là tất cả rồi trong cuộc sống của thời kỳ kháng chiến thì tình đồng chí có thể còn thiêng liêng hơn và vượt lên trên tất cả những tình cảm khác, kể cả là tình cảm gia đình hay tình yêu đôi lứa. Ví dụ đã có những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu là gì ạ? Là um, uh, lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí chung câu quân hành đó cha và con cùng đứng chung trong một chiến hào thì cũng gọi nhau là đồng chí hai chữ đồng chí ấy đã vang lên một cách đầy thiêng liêng như thế hay là gì ạ anh nắm tay em sôi nổi vụng về rất chân thật à mà nói thật trái tim anh đó rất chân thật chia ba phần tươi đỏ à là gì ạ anh dành riêng cho đảng phần nhiều phần cho thơ và phần để em yêu em thẹn thùng thế cũng nhiều anh nhỉ rồi hai đứa hôn nhau hai người đồng chí đó tình đồng chí ở trong quân ngũ nó thiêng liêng ở chỗ là bởi vì đối với người này thì mỗi người đồng chí là tất cả của họ rồi người này đối với người kia là tất cả rồi là anh em một nhà là tình cảm gia đình là vào sinh ra tử là sát cánh kề vai là vượt lên trên tất cả những tình cảm gia đình hay là tình yêu đôi lứa nên sức nặng của tình đồng chí ở đây, sức nặng của câu thơ đồng chí này là ta không thể bỏ qua đâu nhé. Các bạn phải cảm nhận bằng tất cả cái vốn hiểu biết của mình, cùng với đó là tình cảm chúng ta đặt để ở trong đấy để cảm nhận được hai tiếng đồng chí này vang lên, không thể dễ dàng nhòa lẫn giống như các đại tử nhân xưng khác trong cuộc sống đâu. Đồng chí ở đây không những là tên gọi của một thứ tình cảm mà nó còn xuất phát từ tận đáy lòng nó còn xuất phát từ tất cả cái niềm vui buồn xuất phát từ tất cả ý chí quyết tâm của những người lính cùng đứng chung trong một chiến hào chiến đấu vì quê hương các bạn đồng ý với chị không Ừ, được chưa nào? Như vậy tổng kết lại ta có thể thấy này là đi từ uh, đi từ những con người đồng cảnh ngộ rồi họ cùng nhau xuất ngũ à, họ cùng nhau uh, vào sinh ra tử ở trong quân ngũ là đồng ngũ nhá rồi trở thành những con người thấu hiểu lẫn nhau là đồng cảm để rồi cuối cùng họ đã trở thành đồng chí câu thơ của chính hữu từng vần thơ của chính hữu vang lên đã đưa bạn đọc đi trải nghiệm đã đưa bạn đọc đi cảm nhận từng cái cơ sở ấy để hình thành nên tình đồng chí đồng đội và bởi vì xuất phát từ những cơ sở bền chặt đó, xuất phát từ những cơ sở rất hiện thực ấy, nên tình đồng chí đã trở thành thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, vô cùng gắn bó đúng không nào vô cùng đáng trân trọng đó là những gì giản dị nhất nhưng cũng là những gì cao cả nhất ta có thể viết phần này ở trong phần đánh giá được chưa nào nhớ phần đánh giá thì ta sẽ đánh giá về nghệ thuật và nội dung Nghệ thuật ở đây là việc mà tác giả chính hữu thứ nhất là đã sử dụng những cái từ ngữ và hình ảnh rất gần gũi, bình dị. Kết hợp với đó là nghệ thuật trong việc mà sử dụng thể thơ tự do, thể thơ tự do. Với những câu thơ ngắn dài khác nhau tạo nên nhịp điệu thơ. linh hoạt và giàu sức truyền cảm. Đó được chưa nào? Còn về mặt nội dung ta có thể thấy là bằng những từ ngữ hình ảnh bình dị này kết hợp cùng thể thơ tự do với những câu thơ ngắn dài khác nhau tạo nên nhịp điệu thơ linh hoạt và giàu sức truyền cảm. Nhà thơ chính hữu đã khắc họa thành công những cơ sở hình thành tình đồng chí đồng đội đi từ đi từ những cơ sở là đồng cảnh ngộ này rồi là những con người đồng ngũ này rồi trở thành những con người thấu hiểu lẫn nhau là những con người đồng cảm cho nhau này và cuối cùng trở thành tình đồng chí để cho bài văn của mình trở nên linh hoạt hơn và giàu cảm xúc hơn thay vì việc các em chỉ sử dụng những câu trần thuật không thì các bạn có thể sử dụng những câu hỏi đúng không nào là có ở đâu tình đồng chí đồng đội được thể hiện một cách chân thực mà lại vô cùng cao cả như trong trang thơ của chính hữu có ở đâu tình đồng chí đồng đội hay là có ở đâu chân dung của những người lính thời kỳ đầu kháng chiến chống pháp hiện lên với đầy đủ những gian khổ với đầy đủ những gian lao mà vẫn luôn sáng ngời tình đồng chí đồng đội như trong trang thơ của chính hữu đó ta đặt ra những câu hỏi nhưng thực chất là để khẳng định thì cái giọng văn của chúng ta thì phần diễn đạt của chúng ta sẽ linh hoạt hơn và sẽ ấn tượng hơn rất nhiều các em nhé được không nào hay chúng ta cũng có thể sử dụng ngay những cái nhận định những cái uh, gọi là cái quan niệm sáng tác của nhà thơ chính hữu ở đây chính hữu đã từng tâm sự thơ phải ngắn ở câu chữ nhưng phải dài ở sự ngân vang và bằng những vần thơ đầu tiên trong bài thơ đồng chí này chính hữu đã thành công trong việc khắc sâu trong trái tim bạn đọc những hình ảnh gần gũi nhất đúng không nào những câu thơ ngắn gọn nhất nhưng cũng là những câu thơ nặng nghĩa nặng tình nhất đấy các bạn có thể biết như vậy Ừ, được chưa nào? Các bạn có thể viết như vậy nhá. Và cuối cùng thì chúng mình kết bài thôi. Kết bài thì các bạn sẽ khẳng định lại vấn đề cho chị và liên hệ mở rộng nếu có. Được chưa nào? Ồ, chết rồi, lại mờ quá à. Các bạn ơi, <laughs> các bạn đã hình dung ra chưa? Đã ổn định hơn chưa? Những chị sẽ đợi một ít phút để cho phần màn hình ổn định lại để các bạn xem rõ hơn nhé. Bị mờ thế nhưng mà các em có nghe rõ chị hướng dẫn không? Có nghe rõ những phần diễn đạt mà chị vừa lấy ví dụ không? Được chưa? Được chưa nào? Ừ. Chị ơi, nếu trong đề yêu cầu phân tích hình ảnh người lính đúng không? Qua các bài thơ trong đó có bài thơ đồng chí thì mình cũng phải đợi chị để đọc hết phần bình luận này nhé thì mình cũng phân tích như thế này hay là phân tích theo kiểu khác ạ. Trước tiên này, trước tiên đề bài mà Khánh Linh nêu ra là một đề bài có cái phạm vi phân tích rất là rộng. Vấn đề nghị luận cũng khác so với đề bài này. Đề bài này vấn đề nghị luận là cơ sở hình thành tình đồng chí, nhưng đề bài của Khánh Linh đưa ra là vấn đề là gì? Là hình ảnh người lính được chưa thứ hai là gì ạ thứ hai cái phạm vi phân tích của đề bài của khánh linh là tận nhiều tác phẩm cơ chứ không phải là chỉ có 7 câu thơ giống như ở đây thế nên về cả vấn đề nghị luận và về cả phạm vi phân tích là đều khác rồi nhá nhưng về cách phân tích về cách chúng ta khai thác nội dung của những câu thơ ấy, thì em vẫn có thể vận dụng cách khai thác như thế này là vận dụng cách đi từ nghệ thuật đến nội dung phân tích bài thơ nào cũng như vậy thôi phân tích đoạn thơ nào cũng như vậy thôi là chúng ta phải đi từ những cái biện pháp nghệ thuật này từ những tín hiệu nghệ thuật về từ ngữ về biện pháp tu từ về giọng thơ về nhịp điệu vân vân để ta chỉ ra nội dung chứ đừng chứ chúng mình chứ đừng làm theo cái việc là gì ạ là chúng ta chỉ nêu ra nội dung không mà bỏ quên đi các biện pháp nghệ thuật nhé đó, và trong buổi hôm nay thì chị đã cùng với các bạn ôn tập này và đều đi từ nghệ thuật rồi mới suy ra nội dung. Đúng chưa? Nên các bạn cũng sẽ áp dụng cách này trong quá trình chúng mình viết bài nhé. Ừ. Chị ơi, chị có video về kiến thức nền của bài đồng chí không ạ? Về bài đồng chí thì thứ nhất này là 7 câu đầu là hôm nay chị hướng dẫn rồi nhá. Chị có nhớ là trên phần fanpage của trang này luôn, trên kênh fanpage này luôn, chị cũng có những bài hướng dẫn chúng mình, cũng có những phần phát trực tiếp hướng dẫn chúng mình phân tích về biểu hiện của tình đồng chí trong 10 câu tiếp và cũng có một phần phát trực tiếp hướng dẫn rất kỹ về ba câu cuối nữa cô đó nên là các em chỉ cần chịu khó xem lại và tìm lại trên kênh fanpage này thôi là có đầy đủ kiến thức nền của bài thơ đồng chí rồi đấy Ừ, được không nào? Hoặc là các bạn có thể tìm kiếm dễ hơn ở trên kênh youtube Học Văn Chị Hiên nhé Các bạn có thể lên youtube này, các bạn gõ là Học Văn Chị Hiên Ở đó có những cái phần chuyên mục dành riêng cho các bạn lớp 9 Các em tìm ở đó cũng sẽ có những phần kiến thức nền về bài đồng chí Đồng ý với chị không? Ừ, chị có phần video hướng dẫn làm một bài phân tích không ạ? Nếu như về bài một bài phân tích ấy, thì chị gọi đó là kiến thức về phương pháp. Chị có chia nhỏ phần phương pháp đó hướng dẫn ở trong nhiều phần phát trực tiếp. Đấy, thì chị nghĩ rằng là thay vì việc chúng ta uh, gọi là chúng mình tìm kiếm tài liệu nếu như mà bị nhiều quá ấy, thì các bạn có thể lên kênh YouTube để tìm kiếm một cách tập trung hơn và dễ dàng hơn nhớ các bạn có thể theo dõi bởi vì trên kênh youtube học văn chị hiên cũng liên tục cập nhật những phần video mới mà nên các em có thể xem ở trên đó nhé đồng ý với chị chưa rồi, và đó là toàn bộ nội dung của buổi học ngày hôm nay. Như vậy là hôm nay chúng ta đã cùng với nhau ôn tập về nội dung liên quan đến 7 câu đầu trong bài thơ đồng chí, đặc biệt là cơ sở hình thành tình đồng chí đồng đội. Ở đây không những có kiến thức nền đâu, mà chị cũng đã lồng ghép vào đó những phần diễn đạt chi tiết về mở bài này hay là về những phần phân tích của chúng mình. Chị mong rằng là các bạn lắng nghe những phần đó và tiếp tục trau dồi về cách viết của mình nhé. Chị cũng có đưa ra một số những dẫn chứng liên hệ mở rộng đấy, các em có thể tham khảo và đưa vào bài. Nhớ chưa nào? Rồi, thế thì để mà chúng mình nắm rõ hơn về cách phân tích những bài thơ hiện đại thì các bạn hãy thực hiện thử thách buổi 2 cho chị nhé. Nếu như có thắc mắc gì về nội dung buổi học hôm nay thì chúng mình nhớ bình luận để chị nắm được. Còn bây giờ chúng ta ghi thử thách buổi 2 này. Thử thách buổi 2 của chúng mình như sau. Tiếp tục chúng ta sẽ vẫn là vẽ sơ đồ tư duy nhé. Cho đề bài sau. đó chính là phân tích hình ảnh người lính nhưng là người lính lái xe, được chưa? Phân tích hình ảnh người lính lái xe Trường Sơn trong bài thơ về tiểu đội xe không kính Đó, được chưa nào? Của tác giả Phạm Tiến Duật. Và hạn nộp của chúng mình vẫn là 5 giờ sáng ngày mai nhé. 5 giờ sáng thứ tư là hạn nộp Nhớ này, chị nêu lại về cách để chúng mình làm đầy đủ thử thách mà được điểm danh này Một là các bạn phải làm thử thách này nhá Hai là các bạn phải chụp ảnh lại bài uh, bài làm đó của mình Đăng lên trang cá nhân kèm hashtag là gì? Học văn chị Hiên trung học cơ sở Và hashtag thứ hai là ôn thi giữa kỳ được không? Đấy là bước số 2 Bước số 3 là các bạn vẫn sẽ gửi cái hình ảnh này Ở trong phần bình luận của bài đăng trên kênh fanpage nhé Chị sẽ lại đăng một bài là nộp bài thử thách buổi 2 Và các bạn lại nộp tại đó Thì tất cả những bạn thực hiện đầy đủ như vậy Chị sẽ ghi tên chúng mình vào trong bảng xanh điểm danh những chú ong chăm chỉ Ừ, được chưa nào? Ồ, nếu như mà bài này em chưa học, nếu như mà bài này em chưa học ấy thì đây, chị sẽ đưa ra cái lựa chọn số 2 cho chúng mình nhé có những bạn chưa học bài này đúng không? Thế thì lựa chọn số 2 của mình này. Đây, đây là lựa chọn số 1 đối với những bạn đã học. Còn lựa chọn số 2 là chúng ta sẽ vẽ sơ đồ tư duy cho chị về 10 câu thơ giữa nhá. 10 câu thơ phần giữa ấy, cái khổ thơ số 2 ở trong bài thơ đồng chí. Là những biểu hiện của tình đồng chí đồng đội ấy. Đồng ý với chị không? nhớ chúng ta sẽ vẽ sơ đồ tư duy cho 10 câu giữa. Các bạn có thể chọn một trong hai cái thử thách này. Chỉ cần làm một trong hai thử thách thôi nhớ không cần phải làm cả hai thử thách đâu, chọn một trong hai thử thách. Đồng ý với chị không? Ừ. Thế thì có bạn nào là chưa học bài đồng chí không đấy? <laughs> có bạn nào chưa học đồng chí không? Em vẽ sơ đồ tư duy đoạn văn được không ạ? Được, được em nhóc được. Các bạn sẽ vẽ sơ đồ tương ứng với cả cái dạng đề mà chúng mình sẽ thi vào. Bạn nào thi đoạn văn thì vẽ sơ đồ của đoạn văn, bạn nào thi bài văn thì vẽ sơ đồ của bài văn. Nếu như đoạn văn thì em sẽ là phần mở đoạn em viết gì này, phần thân đoạn có những ý chính nào này, phần kết đoạn thì em sẽ viết gì. Ừ, rồi. <laughs> Ồ, vẫn có nhiều bạn là chưa chưa cả học bài đồng chí sao? Uhm, thế thì thế thì lại tiếp tục có một lựa chọn số 3 cho chúng mình nữa này. Đây, chị sẽ ghi lựa chọn số 3 nhá. <laughs> lựa chọn số 3 cho chúng mình đối với những bạn mà chúng ta chưa cả học bài đồng chí này thì chúng mình sẽ làm như thế này giúp cho chị. Đây, Đối với những bạn chưa học bài đồng chí thì tất nhiên là cũng chưa học về bài thơ về tiểu độ xe không kính rồi, không thể thực hiện được thử thách số 1, thử thách số 2 thì các bạn sẽ thực hiện thử thách số 3 cho chị. Đó chính là viết mở bài và kết bài hoàn chỉnh cho đề bài mà chị vừa mới nêu nhá, được không nào? Viết mở bài và kết bài hoàn chỉnh cho đề bài mà hôm nay chúng ta học. Được chưa nào? Đấy nhá. Đấy các bạn có thể lựa chọn một trong ba cái thử thách này để chúng mình ôn tập kiến thức. Nhưng chị uh, khuyên chúng mình là đối với những bạn đã học về bài thơ về tiểu độ xe không kính rồi thì chúng ta nên thực hiện thử thách số 1. Đối với những bạn chúng ta đã học đồng chí rồi thì nên thực hiện thử thách số 2. Còn những bạn mà chúng ta chưa học cả hai bài này thì chúng ta mới thực hiện thử thách số 3 thôi nhá. Ừ. <laughs> À ở đây ở đây nếu như mà em cùng là một người Nếu như cả hai tài khoản đó cùng là một người Thì chị đã ghi tên của em ở đây rồi Nên là em cứ yên tâm nhá Chị đã ghi tên của em ở đây rồi Nên em cứ yên tâm Nếu như buổi 2 mà em dùng một nick khác Thì chị vẫn sẽ ghi nick đó Nếu như mà trên nick đó của em thực hiện đầy đủ các thao tác Được chưa? Ừ Chị ơi để bọn em hay viết đoạn văn nghị luận ý ạ à, Thì viết sao cho hay ạ à? Thì phần về viết bài văn phương pháp Phương pháp viết nghị luận văn học ấy Thì chị sẽ hướng dẫn các bạn ở trong buổi ngày mai nhé Còn nội dung của buổi học ngày hôm nay của chúng ta Sẽ tạm thời kết thúc tại đây Hôm nay chị đã thấy số lượng các bạn còn hăng hái hơn cả hôm qua nữa cơ Đúng không nào? Còn hăng hái hơn cả hôm qua nữa cơ Thế nhưng mà số lượng các bạn thực hiện thử thách thì vẫn chưa có nhiều đâu phần trống ở trong cái bảng xanh này vẫn còn nhiều lắm phần trống ở trong bảng xanh điểm danh những chú ong chăm chỉ này vẫn còn nhiều lắm thế nên chị mong là có thể lấp đầy cái bảng này ở trong những buổi sau khi mà có tất cả các bạn cùng thực hiện thử thách nhá nhớ chưa nào nhớ thực hiện đầy đủ thử thách và thực hiện theo đúng hướng dẫn của chị để chúng ta được điểm danh để chúng ta được nhận tài liệu và đặc biệt là còn có cơ hội tham gia những cái khóa học với những ưu đãi rất lớn của văn chị hiên nữa được không đồng ý với chị chưa <laughs> xíu chị xem lại đi nha Rồi một chút một lát nữa thôi chị sẽ xem lại ngay để bổ sung những bạn đã thực hiện thử thách buổi một ừ. Em nộp bằng tài khoản này nhưng đăng bài trên trang cá nhân của tài khoản khác được không ạ? nhưng mà sao chúng mình không đăng bằng một tài khoản được? Hãy cố gắng là đăng bằng một tài khoản cho thống nhất giúp chị nhé Bởi vì là kiểm tra như vậy là là sẽ khá là mất thời gian đấy Nên là làm như thế nào để nhanh gọn nhất có thể giúp cho chị Ừ, được chưa? Rồi, nhớ nhá còn bây giờ thì cũng là gần 6 giờ rồi đấy, chúng ta chuẩn bị cho một ngày học mới thôi. Ngày hôm nay là ngày ngày uh, thứ ba đúng không nào? Là buổi học số 2 ở trong tuần này rồi. Là các bạn chị mong rằng là tất cả chúng mình sẽ vẫn tiếp tục cố gắng này, vẫn sẽ vẫn tiếp tục có những cái ngày học thật là hiệu quả. Đặc biệt hôm nay có những bạn bước vào kỳ thi đấy, có những bạn sẽ có những bài kiểm tra, kể cả là môn văn hay là những môn học khác thì chị đều chúc cho tất cả chúng mình, đều chúc cho tất cả những cái điều tốt đẹp sẽ đến với các em nhé được không các bạn rồi sẽ nhận được những phần à, những cái số điểm tương ứng với cả sự nỗ lực và cố gắng của mình thôi chị tin là các bạn sẽ làm được mà còn bây giờ thì các bạn sẽ dành thời gian để chuẩn bị cho một ngày học mới của mình thôi cảm ơn các em rất là nhiều vì đã tham gia buổi học ngày hôm nay và đừng quên làm thử thách và đừng quên gặp lại chị ở trong buổi học sáng ngày mai nhé 5 giờ sáng ngày mai hẹn gặp lại tất cả chúng mình còn bây giờ thì tạm biệt bye bye bye bye các em nhá